Khuyến mãi cực sốc tháng 7 năm 2021 tại MSM 170 Lạch Chay. ZMK 40 Gaming giảm 500 nghìn, dành riêng cho học sinh, sinh viên. Áp dụng cho tất cả các màu, các phiên bản đi design. Máy mới tinh nguyên hộp, tự tay bóc siêu kích hoạt tại shop, bảo hành 12 tháng cả nguồn, màn hình. Chương trình diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Lưu ý giá trên chỉ áp dụng khi có thẻ học sinh, sinh viên. Nhanh tay không hết hàng nào anh em game thủ ơi. Hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi thủ tục nhanh chóng đơn giản chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe hoặc chứng minh thư và sổ hộ khẩu cam kết không giữ giấy tờ 10 phút xét duyệt là có máy dùng